Xin chào anh em Gần đây có rất nhiều anh em gọi điện cho Quân Nhờ Quân tư vấn xem có cái đồ chơi công chuyện gì hiệu quả Thì à, như em biết trước đây nó có bộ hộp báo dung Mặt nhất hoặc mặt lục Thì với cái bộ đồ đấy nó rất là dườm già Thiết bị, máy móc, dườm già, dây dợ, đằng ngoặt Đấy, anh em vào sân chơi anh em phải khua tay múa chân hay đội nón đội mũ rất là phức tạp gần như đã bị bẻ rồi mà cái bộ đồ đấy thì cái tỷ lệ nó không được cao Đấy, giả sử như anh em chơi bộ đồ báo dung mặt nục đi thì nục nó lên nó báo dung anh em đánh nục đánh tài thì đôi nút nó sẽ bị phản là 611 612 613 hay 622 đấy cho nên là nó không được hiệu quả nên hôm nay quân xin chia sẻ với em cái bộ đồ báo dung tài xỉu thì cái bộ hột này là báo dung tài xỉu cho nên cái độ chuẩn xác của nó là tuyệt đối anh em nhé thì cái bộ hột này nó được thiết kế với cái tần sóng đặc biệt không có một cái thiết bị nào ngoài cái thiết bị của anh em nó có thể dò được em nhé như anh em biết rồi bên các sân chơi sòng sới lớn bao giờ em đến trước khi chơi là nó có một cái máy già đấy cái máy già đấy nếu nó là một câu chuyện nó sẽ bắt được con già cho báo cho người ta biết đấy thì vậy cái bộ hột này cái máy già đấy không thể già được anh em nhé nên anh yên tâm thôi bộ hột này là một trăm phần trăm là không tan đấy, không tan thì như nào không tan nó sẽ đáp ứng đủ bốn yếu tố cho anh em cái thứ nhất là nâng châm không vào hít Đấy. cái thứ hai là soi đèn nó trong suốt không khác gì của chợ cái thứ ba nữa là ngâm nước muối là phải nổi đều thứ tư nữa kể cả có trẻ vụn ra không hề tăng tích gì em nhé thì cái bộ hột này đấy, rất là đẹp anh ạ Đấy. có đầy đủ kích thước 11 12 13 14 để phù hợp với sân chơi của anh em bộ này anh em thích tôi sẽ mua tròn cho anh em Đấy. Đấy, bộ hột này là có thời lượng sử dụng là hai tháng hết hai tháng anh em muốn chơi tiếp thì em liên hệ với tôi anh em lấy thêm bộ hột về anh em chơi tiếp thì à, cái bộ hột này đi kèm với đó là một cái máy báo dung một máy báo dung em nhé rất là nhỏ gọn đây bằng hai đầu ngón tay tôi bằng đúng hộp quẹt anh em có thể để đâu cũng được Đấy, máy thì sử dụng pin 5 đến 10 ngày hết pin anh em tự thay pin Đấy, khoảng cách của máy tới bộ hột này là 3 mét đổ lại cho em nhé thoải mái cho em chơi Đấy, máy thì dùng rất êm thôi nên em cứ yên tâm anh em để cho người người ngồi cạnh không thể phát hiện được thì sau đây quân sẽ chứng minh với anh em cái bộ hột này của quân là 100 phần trăm là cây ta thì à, trên tay quân đây là thanh nâm châm này nâm châm trắng em nhé thì anh em biết rồi cái cục nâm châm trắng này nó rất là hít đấy anh em vào anh em thử này đấy, nâm châm trắng không là hít nhé đấy. đấy rất là hít này Đấy, nếu nó là nắp đĩa hay là quân một câu chuyện đấy anh em thử lâm châm này thì chắc chắn xí anh em này một rất là trong anh em nhé Đấy, em rõ Đấy, anh em cho người ta xoay xoay đủ 6 mặt luôn không hề có uh, ờ, tăng tích gì Đấy, em rõ không khác gì một chợ em nhé đây quân sẽ xoay cả ba cho em này Đấy, rất là trong đây, à, ngâm nước muối nhỏ đây em nhé thì như em biết rồi những cái hột trước ấy, thì anh em ngâm nước muối này nó sẽ chìm anh em những cái hột có tang nó sẽ chìm à, thì anh em nào có nhu cầu ấy thì là cứ liên hệ với quân thì qua trực tiếp cơ sở của quân để quân tư vấn để anh em sở hữu cái bộ đồ này áp dụng sân chơi của mình để anh em xem video nhớ đăng ký kênh để tiện theo dõi những video tiếp theo của quân những cái video tiếp theo quân thì quân sẽ chia sẻ cho anh em những cái món đồ uh, câu chuyện là mới nhất hiệu quả nhất để giúp anh em luôn giành được lợi thế ở mọi sân chơi Đấy, thì sau khi chứng minh với anh em nắp đĩa quân hồn nó là hoàn toàn bình thường thì uh, quân sẽ bật máy lên và test thử cho anh em nhé thì anh em lưu ý máy báo một dung anh em lấy xỉu máy báo hai dung anh em cài máy báo một dung đây anh em lấy xỉu với quân một hai năm xíu thì với cái bộ đồ này à, cách chơi rất là đơn giản thôi em vào sân chơi em chỉ cần đưa bộ hộp vào nắp đĩa của ai được em bật máy lên em ngồi phạm vi 3 mét đổ lại và máy nó sẽ báo cho em biết nhé như thế này đây máy báo hai dung em tài thôi hai năm sáu tài rất ok nhé sóc mạnh sóc nhẹ đều được máy nó đều báo cho em biết anh em nhé máy báo hai dung này anh em đánh tài thôi hai năm năm tài rất ok nhé đấy thì bộ hột này là có đầy đủ kích thước là phù hợp với sân chơi của anh em anh em nhé máy báo hai dung anh em tiếp tục đánh tài thôi ba bốn sáu tài đấy cái máy là dung rất êm thôi nhé với cái máy này là cái bộ hột này là không có một cái thiết bị nào có thể dò ra nên em yên tâm em đưa vào mọi sân chơi không một thiết bị nào phát hiện được anh em nhé máy báo một dung em xỉu một bốn hai xỉu đây tôi cầm trên tay nhé cầm trên tay thì rất êm nên không ai có thể phát hiện được em nhé thì em cứ yên tâm thôi đấy máy báo rất nhanh máy báo một dung đây em mới xỉu của tôi một hai ba xỉu này sóc xong hai ba giây là máy đã báo cho biết nhé máy tiếp tục báo hai dung này em ấy tài thôi hai ba sáu tài rất ok Đấy, khẳng định với em nữa cái bộ hột này là một trăm phần trăm không tan cho người ta kiểm tra thoải mái cho người ta già thoải mái không hề phát hiện ra anh em nhé máy báo hai dung này anh em lấy tài thôi ba ba sáu tài rất ok nhé chất cho anh em tin kiến Đấy, thì tôi hai cơ sở cơ sở một bến xe miền đông sài gòn cơ sở hai bến xe giáp bát đấy anh em ở gần qua trực tiếp cơ sở tôi sẽ chia sẻ cho anh em máy báo một dung anh em lấy xỉu của tôi chắc chắn là xỉu anh em nhé hai một năm xỉu rất ok em nhé thì với bộ đồ này là bộ đồ mới nhất của năm 2020 Đấy, anh em nào muốn tìm hiểu thì liên hệ với tôi qua số điện thoại hiển mình Đấy, tôi sẽ tư vấn cho anh em xin cảm ơn anh em đã theo dõi video